Xin chào tất cả anh em Ở clip này tôi muốn ờ, giới thiệu với anh em về một cái cách chơi tài xỉu và sử dụng một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang không tang có nghĩa là bao cho anh em thứ nhất là dọi đèn thứ hai là thử nước muối thứ ba là nạp châm và thậm chí có trẻ hột ra thì cũng không có kiểm tra được tăng tích gì cả về cái ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu này là ờ, khi chúng ta lắc không cần lắc mạnh mà chỉ cần lắc nhẹ tay thôi thì tỷ lệ giữ hột có nghĩa là giữ tài giữ xỉu nó đạt từ 80% trở lên có những trường hợp nó là chén phản nhưng mà khả năng của nó ờ, là không cao còn một điều nữa là bộ hột này thì ờ, đã được chúng tôi sơ chế qua gọi là đã được can thiệp nhưng mà không có tăng tích gì cả tại sao lại gọi là hột nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không nên lắc mạnh tay là thứ nhất thứ hai nữa là chất liệu nhựa của nó nhẹ hơn cái nhựa bình thường thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì ờ, có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đây số điện thoại tôi 0814 555 559 vừa là số ờ, Zalo anh em cũng có thể ờ, kết bạn qua Zalo và tôi sẽ tư vấn cho anh em với những cái bộ hột tài xỉu của nam châm như nắp hai chiều hoặc là dĩa hai chiều thì chuyện giữ tài giữ xỉu thì nó rất là đơn giản nhưng mà với một bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không dính không hít gì điều đó mới là quan trọng thì bây giờ tôi sẽ test thử qua cái bộ hột này để cho anh em cảm nhận được và biết được nó là hoàn toàn không có tăng tích gì trước tiên tôi sẽ thử qua nước muối đây anh em nhìn hột thì nổi hoàn toàn bình thường đó khi chúng ta lắc thì nó sẽ đi theo chiều hướng gọi là chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm đây vừa rồi là ba mặt ờ, lục bây giờ là nhất nhị tứ nó lên cả thứ hai nữa là tôi sẽ ờ, dọi đèn và tiếp tục là tôi sẽ thử qua cục hít cho anh em khi chúng ta lắc thì tỷ lệ của nó là sẽ đi theo chiều hướng là chén tài chén xỉu giống như là hột đua 5 năm không cần phải lắc mạnh tay cũng không cần phải lắc nhiều hột vẫn ở trên à, dĩa đây bây giờ tôi sẽ bỏ à, và tôi à, thử qua 500 cho anh em xem đây nó là cục hít hay còn gọi là 500 anh em nắp dĩa hoàn toàn bình thường tôi sẽ dùng ờ, tôi sẽ dùng quẹt này để tôi ờ, kiểm tra xem đây có phải cục 500 hay không Đó. chính xác nó là cục hít cục 500 anh em nhé bây giờ tôi sẽ dọi đèn cột này bao với anh em là trong suốt hoàn toàn không có gì cả đây anh em nhìn hột rất là trong rất là đẹp không ba mặt lục này đó hột hoàn toàn bình thường đúng chưa bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem mấy chén này bình thường chúng ta lắc thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu Đó, vừa ba thằng lục bây giờ nó lên 114 à, này bây giờ lại qua 345 tài 12 Đấy, bây giờ lại xuống xỉu 1 2 4 xỉu 7 Đó. bây giờ sang 256 ấy tài tôi tiếp tục tôi lắc thêm mấy chén nữa đó, giờ lại xuống xỉu xỉu 8 giờ qua tài 246 tài 12 xuống xỉu luôn này giờ qua tài anh em thấy nào, rất là hiệu quả đúng không hột đi rất là đều khi lắc thì hột nó đi đều như thế nhưng mà bây giờ tôi sẽ giữ hột cho anh em xem có nghĩa là giữ tài và tiếp tục giữ xỉu với tăng tài tôi sẽ giữ tài tiếp này đó, 446 này vẫn là tài này, 246 556 này. 146 bây giờ sang một chén xỉu tôi sẽ giữ xỉu 1 2 5 xỉu 8 này tiếp tục giữ xỉu nữa Đó, 1 4 4 xỉu 9 này 3 3 1 xỉu 7 2 2 2 3 4 xỉu 9 này 1 3 4 xỉu 8 bây giờ nó trả qua trên tài vừa rồi tôi lắc thử cho anh em thì và cách giữ hột xem nó như thế nào bây giờ tôi sẽ lắc thêm uh, giữ tiếp tài cho anh em xem nhé đó hai năm sáu một bốn sáu bốn bốn sáu năm năm bốn này rồi bão lục một bốn sáu tiếp này bây giờ sang xỉu tôi lại giữ xỉu 224 này à xin lỗi 225 235 này xỉu 10 134 xỉu 8 tiếp 116 xỉu 8 nữa à, 334 xỉu 10 giờ là bão nhất này Đó, giờ qua tài luôn khi lắc hột này không cần nên lắc mạnh tay chúng ta chỉ lắc nhẹ thôi bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem nhé ba bốn sáu tôi sẽ lắc xuống xỉu đó một hai năm luôn hoặc là đây một những thế hột như này một một hai này tôi sẽ lắc qua tài rất là nhẹ tay thôi chén này hơi nhẹ hơi nhẹ một chút tôi sẽ thử lại 113 này tôi sẽ lắc ờ, qua tài đó hai bốn hai năm sáu luôn đều xuống xỉu đó, 1, 3, anh em thấy bộ hột này thế nào rất là hiệu quả đúng không khi um, anh em lấy bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắc qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp hướng dẫn anh em cách lắc nó rất là đơn giản rất là hiệu quả thôi khi anh em nhận hàng gửi hàng tôi sẽ cho anh em test thử hàng trước khi thanh toán còn đây nó là những cái bộ hột 500 này, thì hoàn toàn dính hoàn hít anh em nhé hột 500 thì nó khác đó hột 500 thì nó bị dính này hít đây rồi còn hột này thì hoàn toàn không dính không hít gì cả chào tạm biệt tất cả anh em